à, để mà ở thì nó là tài sản hay tiêu sản à, cái nhà của bạn nó sẽ vừa là tài sản mà vừa là tiêu sản tại vì à, nếu mà bạn chỉ ở thôi thì nó sẽ có những cái chi phí hàng tháng ví dụ như điện nước internet hay là rác thải hay là à, phí quản lý này nọ còn nếu như là à, bạn à, mua cái căn nhà đó nhưng mà bạn sẽ mua dưới cái danh nghĩa là tên công ty của bạn bạn mua thành là văn phòng à, bạn cũng sẽ à, được à, đưa những cái chi phí đó vào chi phí hoạt động của công ty à, và ờ, chi phí uh, khác đó là chi phí khấu hao tài sản bạn cũng có thể là đưa vào chi phí của công ty hoặc là bạn có và việc kinh doanh đó nó tạo ra cái uh, lợi nhuận cho công ty thì đó cũng là một cái tài sản hoặc là bạn cũng có vừa ở ở cái căn nhà của bạn mà bạn vừa cho thuê à, tạo dòng tiền được hàng tháng thì đó gọi là tài sản chứ không phải tiêu sản và cái cách để mà biến nhà bạn đang ở thành à, tài sản và nó sẽ bị không rớt giá thì à, đầu tiên là bạn phải xem rằng là cái nhà của bạn mua à, với cái mục đích là đầu tư đó nó có thể là tạo ra được cái dòng tiền hay không hoặc là nó có uh, đem lại tiền cho bạn hay không bằng cách là khi mà bạn mua thì uh, nó có khả năng tăng giá vốn hay không hoặc là nó có uh, khả năng uh, tạo dòng tiền hàng tháng hay không thì cái đó mới gọi là tài sản còn nếu mà uh, bất động sản à, bạn mua à, phải những bất động sản mà cái việc mà bạn mua xong bạn không thể nào bán được à, và hàng tháng nhưng mà bạn hàng tháng mà vẫn phải trả lãi và phí à, cho ngân hàng thì à, thì cái việc mà là lãi và phí mà khi mà bạn bán cái giá không đổi hoặc là nó bị thấp hơn cái giá bạn mua thì đó gọi là tiêu sản à, hoặc là cái bất động sản bạn mua à, cái pháp lý của nó không ổn Ờ, và bạn không thể nào bán được à, tiền của bạn nó bị chôn vào đó thì đó gọi là tiêu sản chứ không phải tài sản thì à, do đó khi mà bạn đầu tư thì bạn phải nên xem xét rằng là cái bất động sản bạn mua à, với mục đích là gì à, nó à, có thể là bán lại được hay không à, hoặc là nó có thể ở được hay không nó có thể cho thuê được hay không ngân hàng có cho vay được hay không thì bạn hãy đầu tư và khi mà đầu tư nhà à, để ở Ờ, với mục đích mà chỉ để hưởng thụ thôi thì bạn có thể là mua những cái căn nhà bạn vừa phù hợp với cái việc mà là ý thích của bạn nhưng nếu bạn mua với cái mục đích mà vừa đầu tư vừa ở thì bạn cũng phải xem xét rằng là tất cả những yếu tố như tôi phân tích ở trên à, mua à, rồi sau đó có thể là bán lại được hay không ha à, và mình sẽ biến tất cả những cái chi phí đó à, nó thành chi phí hợp lý hợp lệ để mình có thể khấu trừ và đưa nó thành vào à, cái chi phí à, để mình à, có thể lấy lại được tất cả những chi phí đó ha đưa nó vào cái cái đầu vào để mình có lợi nhuận hoặc là mình sẽ cho thuê ở trên cái tài sản đó để tạo dòng tiền hoặc là mình sẽ làm cái gì đó ở trên cái tài sản đó để mình có tiền thì tất cả những cái điều đó nó là tài sản À, đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của bạn sẽ nhiều gặp nhiều may mắn và thuận lợi xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo